Hello cả nhà, hiện tại thì Toàn đang có mặt tại tuyến số 4 Ngay vị trí là đoạn cà phê anh em nha cả nhà Phía bên này là đám cao su Vẫn chưa cạo à, vẫn, vẫn, vẫn chưa chưa chưa có chặt đi Còn phía kia là ngay chỗ kia là cà phê anh em Và phía kia là đường liên xã nhựa Thì bây giờ đó Toàn gọi cho cái chỗ đất Ở đây có một cô chú Tức là một chỗ đất Cô chú nói là ở Đồng Nai gửi cho toàn ở ờ, vị trí này chấp tranh với đám cao su này là hai lô cộng với mặt tiền liên xã kia tức là một miếng này nó dính chấp tranh với nhau luôn á thì mặt tiền liên xã đây là nó là một một hát tức là 10.000 mét vuông là một hát một cái ta và hai lô mặt tiền tỷ số 4 này à, báo của toàn là giá 17 tỷ thì đó toàn gọi toàn xác minh thử là vị trí nó nằm ngay vị trí nào ạ à? xác minh vị trí dạ alo chị à, cho em gọi em gọi em hỏi cái à, vị trí này thôi đúng không cái lô đất của chị mà chị lô đất của chị mà chị nói là chỗ này đúng không đây cái đám này là đám uh, cao su này không, chưa thấy. chưa thấy à rồi. thấy chưa rồi, rồi. đám này đám cao su này đúng không bên kia bên kia đối diện bên kia là cà phê anh em này rồi xe đó của em ở đây đám cao su đây như vậy thì lô đất của chị là nằm sát cái đám cao su này đó hả lô đất của mình sát với đám cao su này đúng không anh ờ, hôm qua nói ca cao su này cắt rồi nhưng mà chưa cắt đúng không đúng rồi đây ờ, đó bên cao su với lại bên thửa đất bên đây nó có cái mương ở giữa đó em đi vô em thấy không mương ở giữa đúng không đúng rồi nó có cái, cái đống đất đó, bên à, bên cao su với lại bên đây nó có cái, cái mương ở giữa đó. đi vô em thấy à đây đây từ thì em đang đi vô đây em chỗ này nó có cái mương đúng rồi em nhớ hồi xưa giữa cái mương giữa hai bên á này cái mương này này cái mương này có có có ờ, ừ. rồi từ mương này ờ. từ mương này ờ, mặt tuyến 4 là bao nhiêu mét từ mương này đi đổ đổ đổ đổ vừa đúng không đổ đổ vừa hướng liên xã đúng không vậy như vậy thì à, mạch tiếng 4 mạch mạch tiếng 4 là bao nhiêu mét anh 10 mét là sát sát cái đó tức là tính từ cái mép cao su này đúng không là tính, tính rồi tính từ mép cao su này đúng rồi trở, trở qua 10 mét trở qua 10 mét à, anh, anh có đóng à, cọc cọc sắt luôn á cọc sắt mà âm dưới đất luôn á cọc sắt âm dưới đất luôn em. Ờ, em đi dọc cái mương đó em thấy nguyên cái hàng cọc sắt luôn á. Sắt mương đó hả? Trong trong đấy bụi, trong đấy bụi mà sao mà mà, mà đi đi được? từ đó lúc trước là anh đã đóng trong đó rồi, nếu mà sau này mà muốn kiểm tra lại thì mình ờ, uh, phạt mấy cái bụi cây là thấy cọc sắt luôn. À, nhưng mà nói chung là nó mặt tuyên bố là 10 mét đúng không? Thì cái đoạn này. Mặt tuyên bố 10 mét. Rồi. Nói chung là giáp với à, rồi giáp giáp sơ đồ đất là lô 711 à, 712 đó mỗi lô 5 mét 5 mét đó rồi là 10 mét tính từ tính từ cái cái cái, cái mí mà giáp chứ cao su mặt tướng 40 mét à. rồi thì 10 10 mét đó nó nó nó nó, nó giáp với cái đám à, liên xã 10 mét đó là nó đi thẳng qua tới liên xã luôn à đi liên đi thẳng qua liên xã luôn đúng rồi à, cái liên xã mặt liên xã bao nhiêu mét anh liên xã là năm nó nằm ở khoảng giữa là 20 mét. À, giữa 20 mét. Cái em nhầm cho những cái sơ đồ đất của anh á, ở ngoài mặt ờ, đường liên xã nó phân lô lô lô lô, lô đó, nó có chừa hai. Đây đây em đang ấy đây. chung là mạch tiếng 4 à, 10 mét nha cả nhà Hỏi em nghe đây anh Alo Rồi em nghe đây Rồi bây giờ cái cái cái cái cái, cái thửa đất cái hình thù đó em thấy em em biết chưa đây nó nó nó là cái đá mà còn, còn cây cối ở đây đúng không đúng rồi có cây mì rồi cho nó trồng nguyên rừng mì á trồng viên rừng mì này đó hả ý ý anh nói ý nói là cái cái cái trên này đó hả ý ý nói đám đám mì này nữa hả ý ý của anh là đám đám mì này đó hả đúng cái đám mì mì này đúng không đúng rồi rồi anh anh anh nhớ cái ranh của mạch liên à, của mạch uh, à, uh, à, liên xã không hả? dạ đúng rồi của liên xã đó thì là em á, là phải tính từ em nhìn lên cái sơ đồ à, sơ đồ mà anh chuyển cho em á rồi em thấy rồi là cái lô 718 là nó nằm ở giữa 20 mét là nó có đóng cọc sắt luôn đóng cọc sắt cái... nhưng mà nhưng mà ý nói là là lô nào giống như lô nào thì nó bắt từ nó bắt từ vị trí nào chỗ kia nó có cái bán à, ngay liên xã có bán cà phê anh em kìa phải nhìn lên trên sơ đồ uh, của cái cái à, chủ quyền anh chỉ cho em á thì em mới hình dung được rồi em thấy rồi hai hai mươi mét của anh ơi mặt liên xã thì nó nằm ở giữa mà còn còn là đất là đất bên trong mà đúng rồi nằm chính xác nằm ở giữa đúng rồi thì 20 mét đó nó nằm chỗ nào xác, đó. Ừ. tại vì từ cái liên xã Rồi, đất của anh là kia, cái chỗ đó, đó giáp ranh giữa đám à, cao su kia nó nó chạy dọc theo cái này đúng không? Dọc theo cái bờ này. Cái mặt cái mặt này là của người ta này. Ở phía phía trước này là của một người ta này, anh chỉ có 20 mét mặt liên xã thôi. Ai chà. Anh chỉ có 20 mét mặt liên xã thôi. Cho nên nó là đất của anh là nằm giữa, giữa, giữa này. Đó. rồi như vậy thì đây cái hướng này hướng này lên mặt liên xã này 20 anh có cái hình ảnh đâu gì không người gửi cho em cây 20 mét của anh đối diện là đám cao su hề đối diện là đám điều trong này màng yếu cả nhà gọi chập chờn cũng cũng khó gọi cho nên là toàn gọi à, ở vị trí đất nói chung là chính xác trong cái đoạn này rồi ví dụ như mà mình mua thì à, nói chủ lên bán lại vị trí bán là vị trí chỉ mình cho chính xác nha cả nhà chỉ lại cho mình nên móc còn thì kia cụ thớ rồi ở đây thì à, có 20 mét mạch tiếng 4 và 20 mét mạch à, liên xã nhựa nói chung là nó nó nó liền cờ với nhau luôn á nó thành một nó thành một lô đất á một lô đất uh, giống như là mình tiếng bốn thì cũng có hai hai lô mỗi lô 5 mét thành 10 mét nó tiếp giáp với cái đám liên xã Phạm Liên Sản này có tổng diện tích là 1 hecta tức là 10.000 mét vuông trong 10.000 mét vuông đó thì có 20 mét là liên xã cả nhà mua ở đây thì buổi tương lai rất là đẹp đẹp vì sao khi mà đường đường này thôi em gọi anh như vậy được rồi khi nào ấy thì thì anh lên chỉ là đất cho em anh chỉ là chính xác cho em là được biết cái khu rồi hình dung hình dung rồi được rồi xong rồi à, khi nào ờ, anh lên thì anh anh gọi em ra chỉ chính xác hoặc là hoặc là khi này à, hoặc là khách mà à, có mua mà biểu trí uh, xác định chính xác anh lên anh chỉ hay là gọi địa chính rồi gọi bán cho chính xác địa chính là bữa là anh địa chính vô cấm cho anh luôn mà dạ dạ ít rồi, dạ dạ dạ dạ và anh nha đó cả nhà nói chung là vị trí ờ, nó ờ, toàn cũng hình dung ra rồi giờ chỉ vấn đề là mất chính xác phía bên mà nhắc với cao su này thì dở rồi mình có thể mình biết được nhưng mà phía mà ở giữa ờ, liên xã ấy, cái mạch liên xã ấy, và cái vị trí mà ở giữa ấy, là cái đoạn nào đoạn nào ấy thì cái chừng đấy nó chủ lên chỉ cho mình cái móc này đàng hoàng cho mình bắn móc rồi kéo dây rồi chờ nó chính xác thật ra cái nguồn này thì mình biết là rất là nhiều người biết luôn á không phải một người biết đâu cái nhà mua thì cứ inbox cho toàn bữa nay bây giờ là 12 giờ trưa toàn cũng ráng à, toàn cũng ráng thùng quay cho cả nhà vừa cập nhật uh, tiến độ thi công của tuyến số 4 mà vừa có nguồn cho cả nhà tức là cập nhật nguồn cho cả nhà thì thời điểm bây giờ toàn uh, quay á và bán với cái giá mà chủ đầu tư uh, nhà đầu tư họ họ, họ bán mong muốn họ bán và giá tốt nha cả nhà hiện tại giá trên thị trường thì đang rất là tốt chúng ta có tiền thì chúng ta nên ôm vào cái đoạn này là đoạn tuyến vốn này các với đường liên xã nhựa này sau này mà con đường này nó hình thành á, khu công nghiệp mà nó hình thành luôn á thì à, mật độ di chuyển trên đường này cũng khá là lớn và chúng ta cái lô đất vừa rồi á này vị trí này này à, vị trí ờ, toàn vừa gọi cho cả nhà tức là 10 mét mặt tuyến 4 và 20 mét mặt liên xã thì cái nguồn nó rất là tốt đối với tương lai chúng ta có thể làm được nhiều thứ à, chúng ta có thể là mở nhà hàng hay là hay là mở dịch vụ này kia nói chung là tại vì vị trí quá đẹp à, chúng ta có thể mua đón đầu với ờ, giá hiện tại là giá rất tốt giá tốt nha cả nhà còn giá bao nhiêu cứ inbox cho toàn giá bao nhiêu là cứ inbox cho toàn nha thì cái này toàn còn làm việc với chú nữa rồi hướng toàn đang đi là hướng về DT741 nha cả nhà bây giờ Tuấn đi là Tuấn đi dìa luôn về ăn cơm nghỉ ngơi chiều uh, ờ, Tuấn đi tiếp Tuấn về tiếp cho cả nhà còn ờ, định vào ấp Đồng Sơ Đồng quay cho cả nhà luôn nhưng mà bây giờ không có thời gian để hẹn à, cả nhà ở video sâu nha nếu còn có thời gian cần sẽ vào tổng quay và đây là những cái hình ảnh hiện tại của tuyến số 4 đoạn à, các với liên xã đất cũng như là đoạn mà gần với đường DT 741 chưa đoạn này là tính từ liên xã nhựa tới uh, liên xã đất hoặc là từ liên xã nhựa tới à, cầu tới chân cầu nha cả nhà mua thì cứ liên hệ cho toàn số điện thoại là 0972 332 894 ở đây thì uh, anh em xây dựng lên nhà làm văn phòng đó mà đón đầu tuyến số 4 đón đầu khu công nghiệp như đây là xây dựng này là nhà của anh Sơn này nhưng mà xây dựng lên thôi còn hoạt động thì chưa Ta để toàn chạy xuống cái nhà cũng xem hoạt động rất cứ cầu chưa nắng rồi cả nhà rồi đây là chúng ta nhìn xa xa là chúng ta thấy cầu rồi có lấy cam á thì còn sẽ quay cho bây giờ mượn huỳnh lấy cam cũng khó cái tội chủ quan của toàn uh, cho nên mất hai cái lấy cam tiếc đưa luôn cả nhà thời điểm bây giờ mà đỡ toàn mua lại cái lê cam còn khó dường như là không mua được nữa tại vì không còn tiền để mua tiền nó nằm trong đất hết rồi tiền nằm trong đất rồi tiền nằm trong cái uh, trong lãi ngân hàng hàng tháng phải đóng tiền lãi ngân hàng cho nên là không còn tiền để mua lê cam nữa cho nên rất là tiếc qua đây là đoạn ngay cầu nha cả nhà thì tới chiều toàn sẽ chạy vào toàn quay chiều tuần sẽ chạy qua tuần quay và ở đây là người ta đã đã làm tới đây rồi và tuần kết thúc video uh, tại đây đi tuần kết thúc video tại đây tuần quay là cái video ờ, ngay chỗ cái cầu này cho cả nhà nha cả nhà cả nhà đón tiếp xem tiếp cái video thứ hai thứ ba của toàn ở tại đây